Cũng như cánh hoa, da dễ hư tổn sầm đen dưới nắng Sự chiến thể trắng da Nivea chiết xuất bốn loại dâu tây cho da trắng khỏe rạng ngời Gửi cảm ơn với áo ngủ quyến chủ từ sự chiến thể trắng da Nivea được yêu thích hàng đầu Việt Nam